đến từ Tiều Châu Hôm ngày xưa là Hồng Tài ca dung với Bằng Kiều Bằng Kiều về bển bữa nay Hồng Tài ca với Bằng Cào Bằng Cào à, anh Tùng Chùa bây giờ anh tấu hài luôn rồi <laughs> là tôi với Hồng Tơ chuẩn bị bỏ nghề được <laughs> ca thua ổng rồi bây giờ ổng hài luôn rồi thì à, hôm nay bánh Hồng Tài rất là vui à, vô tình gặp lại anh Tùng cũng là một người anh thì à, Hồng Tài à, nhờ anh Tùng à, đơn Hồng Tài đến cái gì mà gặp Hồng được mang tên người đến từ Triều Châu à, Hồng Tài hát nhạc hoa nhưng mà lời Việt là Hồng Tài chế Thở giỏi, thở giỏi Thở lại Yo ừ, Vì sao mừng xin sáng châu chia tình, Lý sầu mong lôi diện xuyên. cùng đi hình sau hôm gì hàng cùng này dặn sang dặn say bấm mươi chỉnh về trên nhu na pha thì thấy ngay mừng trên lòng thành hay hống quân trình dũng cho sao cầm ngồi cầm ngồi cầm hàng cầm hàng ai mà không khoái có bồn, lựa con gái chân dài mới chịu quen trời ơi tôi chân ngắn thừa mà tôi đây vẫn thích bà già là phi công cũng xuống cái đó mà Về nhau như hai chị em trong tình trong nhà Những người yêu nhăn nhèo mình khen nén đẹp măng mà đèn đã tắt sâu đẹp thì giống nhau giống nhau giống nhau giam liều giam liều giam liều giam liều giam tầng tầng tầng ai với người yêu mặn cho thế nhân cười dân cưới xong vui tươi ôm nàng giống như ôm chị hai <laughs> xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều quá đây cái cho anh kia dạ dạ em ngồi cái trò em ngồi trò